for a shrimp. Must open already. Cocktail, beans, yeah. và ôm Hôm nay mai không? Mango pickle. Mango pickle. 走呗，去白走呗，走。走。 Right? Pickle shrimp. Uh -huh. Pickle shrimp. Right? Ah, pickle shrimp. Okay. How big the pickle shrimp is? Mm. later on top. Or oh, this pea soup, eh? Pea soup. Okay, somewhere like pea soup. Or the top is small or something. Pea soup. Later put the pea soup on top. Some nice. Okay, enough. Pea soup now. That's it. And noodles later. Noodles on, we're talking noodles on top. Mm -hmm. Yeah. Open door? Uh, yes, they're all open. All open now? Yes. Okay. Okay, now. Yes, they're all open. So este, uh, Not notas, no recuerdo mi Rebecca. One. okay how dinner Sunday dinner okay, okay. Oh. Oh. Careful. mm, very, very good. Mm. This one is uh, um, pea. pea shooter. Shoot. Mm -hmm. the garden. Mm, from uh, we roll up here. So you um, tomorrow you roll the the rest of the um, right. Mm, Mm, very good. Mm. Mm. Mint. Mm. Mint. ăn uh, bánh mì với bơ gì nè các bạn mình mới tê tét ra ừ. còn bà xã thì không thích bà xã là thích um, không lỡ thích uh, chải ra bơ phải tan chảy ra mình cát rồi với bà xã rồi mình ăn vậy còn bà xã thì thích ăn nướng Never liked butter when I was younger. I still don't. <laughs> Whenever it's melted. Phải, phải chảy ra mới được còn không thích như vậy để đây hồi nóng rồi là nó chả ra gì không hả? Lettuce, dạ, Hong Kong lettuce. Ồ oh, dạ, Hong Kong lettuce trước. đầu gọn của um, à, đậu Hòa Lan đó các bạn mình phải à, nhắc à, ngọn nó để cho nó tăng trưởng mới nhanh đó. Really? Mm. I'm going to taste like lettuce. Mm. very good. Good, Mm. Start tasting. Taste it all. Rồi, starting is the role, mm, right. aqua, hero của Nick. Mm. Very good. Mm -hmm. Still taste anything. Mm-hmm. Mm -hmm. Này là mình mm, cho nguyên cái ớt cho mình à mm, ngọt quá à. Mm. Mm. mm. Pe- mango. Oh, mango, right? Mango, better. Mm mango, vâng. mango pickle, pickle mango very good. Yeah. Dạ. Mình có bỏ um, xoài, uh, xoài uh, ngâm mắm đó các bạn. Chơi chứ? Dạ. Và ngâm rồi tôm, tôm thì uh, tôm tươi một loại rồi tôm mà ngâm chua một loại ngon quá 음, 음, 음, được phim mời các bạn ừ. Ừ. Mm. Good. Mm. Pea soup, though. Very good pea soups. Lord, that's wrong. But this is but pretty sure. I know. Mm-hmm. Not much. We draw, we eat oh, a lot. Huh? shoots. Yep. Yeah. Yeah. Mm, very good. Very good. Giờ mình ăn cái um, con um, mussels. con mussel hả? Yes. Đây là ừ, mussel. Còn chim chép. Ừ. Chim chép này của Úc Châu. Này của Úc. Right. Oh, some lemon in. Oh, good. Mm. Mm. Very good. It's sweeter. Mm, mm. still light, sweet. One part. One mm. out. oh, one your mouth. Mm -hmm. Survive! Run away from you. Yeah. mm. Caught it. Put it back in. That happened to me forever. Yeah. very good. You don't want um, uh, bread? No, thanks. Ah, dry, very good. Mm, good. Don't try how you know. Good or not. Never did. Oh, ah, you try, see? You're going to very good. Hmm? Maybe now you like it. You no, wear these? No, hmm? no? No? No, no, ah. no, not really. Still the same. Oh, still the same. nữa, 매워. 그래. 음, 음. 음. 음, tôi biết bỏ với sự đó rồi. xong nữa à yeah. đối với các bạn nó bự nhưng mà mình nấu lâu đó là nó nó co lại xíu đây không có trồng cà thôi ra ngoài Trời ơi, vào Bây giờ của Việt Nam rất có bán trôm càng Nhập từ đâu Việt Nam qua Mình không thích chưa Ra mấy chỗ đó Hồi nào giờ mình toàn là đi chợ Tây không à Mình ít khi nào đi Sau này mình mới đi chợ Đại Hàng một xíu rồi thôi ừ, Mình thường đi chợ Tây không à ít đi vô chợ Việt với um, chợ Tàu lắm mua gạo thì gạo là uh, hàng bên Nhật nó trồng bên Mỹ á gạo bên Mỹ nhập qua của người Nhật với người, um, người uh, đại hàng họ ở bên Mỹ á làm ruộng mà đó ở đây à, nước mới là mấy cái chỗ Việt Nam không phải mà mình kỳ thị vậy hả hồi mới qua hồi mới qua mình toàn cũng đi chợ tây đâu có chợ việt đâu cũng chợ tàu đó sau này người việt qua nhiều có go to Vietnam. Thấy con đi chợ là chợ miễn có <laughs> thực phẩm ờ, tốt của mình ăn à. Ừ. Muốn ờ, mua ăn chợ ờ, đồ Việt Nam rồi nằm mai mốt về Việt Nam ăn. À. Ừ, ngon quá. Ừ, no rồi ơi. I'm full. Oh. You full? Yeah. No. Almost. Very good. Mm. Hot salad. Mm. Very good. Mm. Oh my! Uh, hot. Uh, uh, uh, oh, no milk. <laughs> ah, no milk. Ô ờ, meu tu đê la la la la la la la la la Ô dạ, vâng, vâng, ờ, vâng. meu tu đê heo thôi ơi hú để cắn cái đầu rồi mọi cay quá giờ mình cay thật quá ớt thái lan Times are hot. Vietnam, isn't it? 안 타. 잘해. 어, 어서야. nó quá. Đầy quá. À, bây giờ đồ Thái vậy nhưng cũng ăn cay hết Mình không có cái ăn cay lắm các bạn. Hồi xưa nhỏ mình ăn cay được, bây giờ lớn tuổi như nó cái lưỡi mình nó te là sao rồi mình không có ăn cay như hồi xưa. Không nhớ hồi về Hội An không? Ăn trái thiểm ở Hội An á trời ờ, ơi ăn cái là mình muốn ná thở luôn ngồi mấy đứa em nói trời ơi anh ăn cay lúc trước được sao bây giờ ăn, ăn cay không được ăn kỹ không, thích thích bị cay mời cay cái ớt thì mới hồi ăn tòng à, vừa hôm ngoại chứ còn mango skin ừ. bây giờ cũng xong hết rồi bây giờ Việt Nam mình không còn ai ừ, nhà cửa về chúng ta còn nữa về ừ, chỉ còn bên nội rồi ở đại bình á thì mình về thôi bây giờ nhà cửa đâu còn nữa nhà cửa bán rồi mới về bán rồi ở ừ. bên ngoại cũng vậy rượu vừa cũng bán rồi đâu còn về nữa không về ở khách sạn về quê ngoại mà ở khách sạn không các bạn <laughs> cũng đã vậy lên là lạc cũng được, lên là lạc cũng ở nó quê ngoại cho nó bà con nhiều nó nhưng mà lên đó còn ở khách sạn mà Đà Lạt còn ở khách sạn không chơi cả tháng trên Đà Lạt rồi cũng ở khách sạn dù có bà con chỉ ở đó chơi cũng ở đồng trang cũng bận rộn công việc các các bạn về không <coughs> hiểu sao người khác là về gia đình của họ là, là lúc mà có ông bạn trên bên tôn tô á cái à, channel sống vui á các bạn đó ông già sống vui á sống vui á à, cái trời nó cũng vui á ông thật là cái anh chiến rất là thật là pray and, and pray. Mm. phát tiền trợ cho mình các bạn phát à, hai um, chục ngàn phát hai chục ngàn ngày đó nào mấy đứa em mình vậy nó đối xử mình giống như người Việt Nam vậy à, đi chợ chỉ hai ngàn ngày thôi thì tụi nó cũng biết chợ cũng vậy mình cũng đi à, nó nó phát cho mình à, cho mình những người mà họ qua vào mưa bãi đây đó họ cảm thấy cuộc sống đây không bằng ngát bước ra cuối tuần ngày chủ nhật vui vẻ đêm chủ nhật yên lành bye bye chúc các bạn ngủ ngon bye bye bye bên đây tám rưỡi trời là tối mà vẫn còn à, sáng các bạn